hello chưa quay không ok ok xin chào bạn chào mình nha mình là Jackie đây thì hôm nay mình sẽ quay video đó chính là chơi trái live nha nhưng mà đã live về một chứ mình chưa chơi live về hai được thì mấy bạn thông cảm nè. và trái live này mình may mình có thể sẽ không quay live v hai luôn vì mặc giờ mình đã thi xong mà nhưng mà mình không phải thi xong không có thể nói là mình hoàn toàn rảnh ừ và một mình không thể cần lại về một về hai được vì nó có hai chỗ đánh và giờ thì mình nên kẻ chứ cro để mà combo thử nát ma là xin à một con bệnh bí và luôn sắp tới có thể là mình sẽ quay video lấy tập 14 được vì ờ, giờ mình chỉ cần tìm đã miret và tìm cái kia thôi xong có tìm được hay không thì tùy admin nữa và mình nghĩ admin nên fit lại với cái tìm tỷ lệ miếng island spawn đi và để ờ, nó xuất hiện full moon đi vì có lần ấy mà trò chuyện vừa đánh vừa trò chuyện <coughs> có lần thì mình đã tìm miếng ra lần rồi thì lúc đó mình đã lần luôn mình lên uh, và tổng lên nhưng mà lúc đó tự nhiên là hết moon lúc đó thì uh, full moon end rồi đâu nên khá là cay vụ đó tự nhiên mình đã tìm được đảo rồi cái và, và tộc lên thứ mà tự nhiên hết full mua mấy bạn nghĩ cây không cây sao không và lắc không à đây của mình mà dạ này live mà mình là v một nha bạn phải v 2 v hai chơi mình chưa có thôi và có thể mình sẽ quay sang chết spider nha bạn thì mình mượn ạc bạn mình đấy chứ thật ra mình không có ui lát sao thi sao mạng lát vậy trời mấy bạn thấy mình chết nhảm thì thông cảm nha vì mấy mình láo đó chết chết nhảm rồi lát thịt chứ mấy bạn xem mà có chút dường dường nữa thông cảm cho mấy mình cũng lát theo luôn đó cho nên là đứng máy mà nè đi đâm được luôn đi không được sao máy gì kỳ vậy trời bị sao mất ti nữa còn bị sao mất ti nữa đã quay uh, file bình thường mà ờ, còn phát sinh ti nữa còn còn này nữa Nó kìa ai sao ti mình lên thì mình sẽ lóc à mà biết giờ mình biết cách là ờ, xong rồi tuy mà mấy thanh niên nảy ra tại vào cái server cái tầm mấy thanh niên hai mươi năm sang mà mày xem nó đắt quá thông cảm nè chứ mấy mình đắt lắm trời ơi chị đánh bó nó mất ờ, năm phút rồi chứ là đánh hơi lâu và mình đánh nó không cao và máy mình lắc nữa Kamerak kok bisa mutuin. mà mình bình biết là maybe sẽ sắp tới mình sẽ có tập V4 nha vì mà mình á giờ hầu như ai cũng có tập V4 full gear đó thì sắp tới mình có thể kiểu chúng lấy tập V4 mình chỉ cần tìm ra lên thôi còn ảnh gương mình có rồi rồi chạy mấy lát đi chứ cái tính này mà thì đó lắc kinh dị luôn lúc nãy mà chơi đánh bó còn lắc nữa mà ok rồi luôn chứ gì đấy một con boss xấu rồi Ê. Ê, đứng máy ơi à mình đánh một tí rồi nhờ dạ, Nhờ niveau có bóp ngon câu ạ à. nhìn này hai người đánh luôn Mình và kia đánh Lát thì chứ Máy tính lát báo thủ chuyên nghiệp báo thủ chuyên ngành kìa bạn à, sáng nay mình định mua trái báo sang trái báo mà nó không bán ôi sao nè ta nó tới mà không nhiều sao hai trận sáu tám trời ơi bánh tiêu nó lên đắt à, lộn lộn lộn giờ sẽ bay qua thử đảo kilo nè trước mấy bạn thấy mình không đăng video thì thông cảm là mình trên đó lúc đó mình thi không đăng video được giờ mình rảnh giờ mình thi xong rồi thì mình có chút chút rảnh thì mình sẽ quay video và đăng tức là mình có hẹn bạn mà hôm nay tìm đến Alan luôn mà sao chưa thấy đâu thì bạn đó bây nhìn là nó lắc mình không hiện tia ánh sáng hoàn toàn luôn thì cái dấu hiệu ánh sáng nó không hiện hoàn toàn nó chỉ ra một cái tia ánh sáng thôi rồi mà hiểu ồ 9 phút rồi thôi giờ mình sẽ nghỉ video và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like và subscribe và nhấn nút chuông để ủng hộ mình nha và đừng quên nhấn ủng hộ ra nhiều video tiếp theo và đừng xem chuột nha xem chuột là chết đó và giờ thì bye bye